chúng ta phải thấy ra khi mà chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta ngồi riêng một mình đó thì mình phải coi mình là ai tức là cái mà mình chấp mình giữ không được không lấy được nó không lấy có nghĩa là không có giữ được cái thân này mình có giữ được không không ai giữ giỏi lắm mà 500 năm mà cũng tiêu à đúng không ví dụ như chúng ta đã từng à, gìn giữ nó mấy chục năm vừa qua mà rõ ràng là cái thân được chúng ta phải dùng cái từ là chúng ta yêu chiều nó vừa yêu mà vừa chiều nó nó mệt mệt cái này kiếm chỗ nằm đúng không nó mà nó xấu xấu là kiếm gì rác rác cho nó đẹp <laughs> đúng không ngủ thứ vậy là cái gì lo cho nó đủ thứ điều, chứ gì nữa lo rửa rái lo sửa sạn lo đủ thứ hết cho nó tối ngày tối cũng vậy phải tìm cái chỗ nào cho yên gần như tất cả những cái liên quan trong đời sống thực tế này là chúng ta lo cho thân chứ chúng ta đâu có làm gì đâu nhưng mà tới hồi nó nổi khùng nó lên cái nó nhức cái răng nó nói, mày, mày làm ơn mày đừng nhức giùm tao có được không không được Tại ra là sống cuộc đời này chúng ta đừng có trách thiên hạ là phản bội mình hay là người ta chơi xấu mình hay là người ta gì đó cái thằng mà mình lo 24 trên 24 nó còn chơi xỏ lá mà nữa mà <laughs> bây giờ nó nhức đầu cái kêu vì làm ơn mày đừng có nhức giùm tao tao chịu hết nổi rồi nó có chịu hết không không có chăm chút cái từng ly từng tí tự nhiên giờ mình kiến tóc cũng bạc à kia mày sanh trở lại mình tao đi tao cho mày ăn người muốn món gì tao cũng cho mày hết tại sao mày mày bạc hoài mày không chịu sanh lại nó vẫn thứ bạc à rồi tới hồi nó không thèm thở nữa mình kêu nó thở chừng 10 phút nó thôi nó có chịu đâu nó cũng đi à thì mọi người mà nếu dùng cái từ gọi là bạc bẽo á số một là cái gì là thân mình chúng ta phải thấy cái thân này là cái thằng bạc bẽo nhất thấy cho ra cái chuyện này chứ rõ ràng là nhúc nhích cái là mình lo cho nó à. lạnh chốt kiếm đồ mặc cho ấm rồi nóng chốt kiếm quạt rồi quạt không ăn không ngon là thấy cũng khó chịu tất cả những cái gần như cả cuộc đời mình lo phục vụ cho nó nhưng mà đức phật nói nó không phải là mình mình tin nó không phải là của mình mình cũng không tin nó cũng không phải là tự ngã của mình mình cũng chưa chịu tin điều này nhưng mà nghiệm kỹ coi rõ ràng là cái thân này như lời đức phật dạy nó không phải là mình nó là sở hữu của mình nó là vật sở hữu của mình mình muốn nó đi ví dụ mình đang ngồi muốn nó đi thì mình tác ý nó mới đi được đúng không mình đang ngồi đây mình muốn dở tay lên thì mình tác ý cái tay nó mới đưa lên để xuống được có nghĩa là nó là vật được chúng ta sở hữu chúng ta phải thấy ra khi mà chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta ngồi riêng một mình á thì mình phải coi mình là ai xét từ từ đúng không bây giờ chúng ta bắt đầu xét từ từ cái sở này cái này được gọi là sở hữu của mình vật sở hữu sở thủ chứ không phải là năng thủ thì giờ là cái thằng năng là cái thằng chấp thân gọi là năng thủ đúng không à cháu thân làng nào chấp vậy <laughs> thằng nào nó khác cái gì với cái thân mình mà gọi là nó chấp thân mình chúng ta thấy nó khác không khác vì sao vì nó hay thấy được cái thân mình cho nên nó không phải là cái thân đơn giản vậy thôi đúng không bây giờ nó thấy ờ, ngứa cái đầu cái đưa tay lên nó gãi nó thấy nhột nhột cái mặt nó lấy tay lên khiều khiều một chút có nghĩa là gần như cái thân này được quán sát 100 phần trăm dù là chúng ta chú tâm hay là chúng ta không chú tâm chúng ta thấy điều này nha đang ngồi nghe giảng chứ ngứa gãy liền có nghĩa là nó đang quán sát <laughs> đúng không mình đang chú tâm mình nghe giảng nhưng mà ngứa vẫn gãy chúng ta thấy rõ điều này không có nghĩa là có một cái ai đó quán sát cái thân này rất là tinh tế kỹ lưỡng đây là chuyện bí mật của công phu <laughs> chứ điện đó là tôi quán sát thân là tôi tôi tôi đem toàn tâm toàn ý tôi nhìn thân này để tôi rõ biết từ đầu tới cuối là chúng ta chết đâu trong thêm đâu chúng ta không hay sự thật là cái thân này không có phút giây nào không được rõ biết nên nhớ điều này cho nên mình dùng cái từ là rõ biết toàn thân khi ta hít vào thì không có nghĩa là chúng ta tập trung để chúng ta rõ biết toàn cái thân này mà cái rõ biết nữa từ ngàn xưa tới bây giờ nó đã vốn tự rõ biết rồi <laughs> phải nhớ điều này chứ thôi là chúng ta thêm đầu thêm đầu nó vốn tự rõ mà không cần bất kỳ công phu nào chúng ta nên thấy được điều này và đây mới là cái bí mật của công phu nhưng mà lúc đầu tôi cũng kêu là rõ biết toàn thân mình hít vào đúng không rõ biết toàn thân mình thở ra thì không có nghĩa là chúng ta đem tâm nào vô đây để rõ biết thêm mà chúng ta phải thả lỏng tự nhiên để cho cái tự rõ tự tri của chính mình nó tự tri mọi thứ đây là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy mặc dù mình ngồi mình gán mình thở chứ nó cũng ngứa chỗ này nó cũng ngứa chỗ kia mình tự biết mình đâu có chú ý để thân này ngứa đâu đâu có quan sát cái hông này nó ngứa như thế nào đúng không chúng ta cứ lo thở thôi mà tự động cái nó ngứa mà ngay vừa ngứa là chúng ta liền hay biết thì chính cái này là cái thằng tinh tế nhất còn cái thằng mà tập trung để biết đó nó ù lì lắm nhưng mà ít có ai công phu để nhận ra điều này khi mà nhận ra điều này rồi mới thấy là cái tự tri tự biết của mình nó mới chính thật là cái nhạy cảm linh hồn nhất và tôi đố mấy người công phu thấy ra cái chuyện này <laughs> toàn là cứ gán biết <laughs> đúng không gán cái này gán cái kia chúng ta làm thêm là chúng ta thành thừa Vậy cái đó là cái chiều sâu công phu chuyên môn Thì đó là tính chào bây giờ nói tới cái thằng sở thủ Bây giờ bây giờ tất cả chúng ta nói về thân Thì ai cũng rõ là thân này là sở thủ của mình rồi đó Nó là nó không phải thật là mình nó là cái bị mình thấy nó là cái bị mình biết mà cái bị mình thấy cái bị mình biết thì cái đó không phải là mình chuyện này gì cũng dễ hiểu rồi đúng không thì bây giờ ờ, tới cái suy nghĩ này cái được gọi là tâm mình cái suy nghĩ được gọi là tâm mình nó giống như là tôi nghĩ tức là tôi tôi nghĩ là khác có cái tôi mới có cái suy nghĩ tức là cái suy nghĩ xuất phát từ cái tôi đúng không có phải không <laughs> chúng ta phải rất là tinh tế để chúng ta biết ra mình là ai mới được chứ cả đời của mình nói chị ơi tôi tôi nói cho chị nghe nè tôi nói cho anh nghe nè tôi làm cái này tôi làm cái kia nhưng mà thật tôi là ai thì gần như chưa có câu trả lời đích thực chính xác một trăm phần trăm là chưa bao giờ từng nghe cứ ảo tưởng là tôi hiện hữu ở đâu đó nhưng bây giờ thân này thì dễ thấy không phải là tôi rồi không bạn nhưng bây giờ suy nghĩ là tôi tôi suy nghĩ thì giờ là có cái tôi cho nên nó sanh ra cái suy nghĩ đó đúng không cái suy nghĩ là cái mà bị thấy bị biết đúng không ví dụ như bây giờ mình thấy mình à, mình đang suy tư tới cái việc mình làm ăn mình đang nghĩ tới cái chuyện mình buồn người này mình đang nghĩ tới cái chuyện mình thương người nọ mình ghét người kia thì tất cả những ý niệm những cái suy tư này đều được ai đó rõ biết đúng không thì bây giờ cái suy nghĩ là cái gì nữa cái bị biết nữa ý niệm là cái bị biết nữa thì cái bị biết này không phải là mình nữa mình là cái hay biết hiểu chưa thì như vậy cái hay biết này là cái gì bây giờ chúng ta thấy rất là rõ là tới cái mức độ dụng công chánh niệm tỉnh giác rồi à, bây giờ bắt đầu phải nói tới cái chánh niệm tỉnh giác rồi chánh niệm có nghĩa là gì nếu mà chúng ta hiểu cái này chúng ta mới vô thiền tứ niệm xứ được còn không là không bao giờ tu tứ niệm xứ được đâu ngay đầu tiên đức phật dạy chúng ta là an trú chánh niệm ở phía trước chánh niệm là gì nói vòng vòng để mình hiểu ngầm hiểu chánh niệm thôi tức là chánh niệm là không tà niệm là không có tạp niệm không có niệm bên phải bên trái bên đúng bên sai bên hay bên dở bên nhiều bên ít đúng không tức là không tất cả các niệm chánh niệm có nghĩa là gì là vô niệm không bất kỳ niệm nào thì lúc đó mới là chánh còn niệm nào thì cũng không phải là chánh thấy đức phật ghê gớm chưa? <laughs> ngay từ đầu là anh vô niệm mới được tu vô công mới dụng hạnh vô tâm mới hợp đạo <laughs> bây giờ ngồi mấy cái trường thiền khác cũng khoe với mình là quán tâm rồi nó quán thọ rồi nó quán thân rồi nó quán pháp nó quán tùm lum nên <laughs> nó phải chánh niệm cho đức phật dạy đâu mà vô đầu cái câu đầu tiên là quán thân thôi đức phật đã dùng từ là an trú chánh niệm ở phía trước rồi chánh niệm là không có niệm gì có thể xảy ra ở ngay trước mặt ở nơi tâm của chúng ta không có tâm nào để niệm cả không có niệm ở nơi tâm và không có tâm để niệm thì lúc đó mới gọi là chánh niệm thì chúng ta ăn trú đó trước đi rồi nó tu <laughs> một cái điều tuyệt diệu khi bước vào cái cửa gọi là mở phá thiền tứ niệm xứ không mở được cái phá này là vô không sao không bước vô ngoài nhà tứ niệm xứ thì đi ăn mài đừng có nói quán tâm quán thọ quán thân quán pháp không được dùng tâm để quán là dùng niệm để quán là niệm đó không phải là niệm chánh khởi niệm quán thì niệm đó không phải niệm chánh cho nên có pháp quán tâm mà nổi tiếng thế giới thì coi chừng đi ăn mày dùng tâm để quán lấy tâm để quán tâm tức là dùng đầu để trồng thêm đầu điều này đức phật không bao giờ dạy trong thiền tử niệm xứ đức phật dạy an trú chánh niệm phía trước an trú an ổn an lạc và thanh tịnh trú ở cảnh giới vô niệm đó không có biệt niệm không có niệm sai sót nào hết thì đó gọi là chánh niệm không phải bên phải không phải bên trái không đúng không sai không tà không tránh không cao không thấp không trong không ngoài không nhiều không ít được gọi là chánh niệm một hành giả nào bước vào thiền trú niệm xứ ngay từ đầu mà còn có một cái niệm nào để tu tập thì người đó không phải an trú nơi chánh niệm <laughs> ghê gớm đức phật không có còn đường để mà cho nên hết cả cái hệ thống nguyên thủy tắt đèn hết tôi phải dùng cái từ là tắt đèn hết vũ dạy kiểu gì được cái gì chứng cái gì là cái loại không phải chánh niệm đức phật dạy không làm đúng cái điều mà Đức Phật dạy bước vào cửa ngõ đầu tiên của thiền tứ niệm xứ sai rồi cho nên là tắt đốt hết sai ngay cửa đầu rồi thì chứng thiệt cái chứng có nghĩa là đi quậy cho người ta điên lên đó thì có chứ còn làm cho an ổn an lạc thanh tịnh thì không bao giờ được tại nghĩ từ đầu đức phật dạy cho mình ở cảnh giới tuyệt đối vô niệm rồi đức phật nhồi thêm một cái nữa tỉnh và giác ở cái chỗ vô niệm đó đầy cái sự sáng suốt đầy cái tuệ giác gọi là tỉnh giác tôi hít vào đầy cái tuệ giác cái hiện tiền của cái rỗng lặng thanh tịnh và giác ngộ chứ không có cái thắc. đức phật muốn khai thị cho một người hành thiền tứ niệm xứ là một cái người ở cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh rõ biết tràn đầy không có chuyện thứ hai để là nếu anh bước vào cửa ngõ thiền tứ niệm xứ anh không phải là người rộng lặng thanh tịnh anh không phải là người rõ biết thì không vào sâu được chưa thôi nữa Đức Phật còn nhấn thêm một câu nữa là gì? Tôi hết vào Tôi tuệ tri tôi đang hết vào Trí tuệ thường tri đang hiện hữu tất cả những cái động dụng của Của cái hiện tiền rỗng lặng chứ không có chuyện khác cái hiện tiền rỗng lặng là cái vô niệm với đầy cái sự giác ngộ được cái tuệ tri hằng hữu hòa quyện trong đó không có khác không có cái thứ hai để làm ở đây không có pháp để tu không có tâm để dụng ngay từ đầu thiền tứ niệm xứ là một loại đốn ngộ đốn tu đốn chứng ngay từ khởi thủy này chưa có vô sâu <laughs> đó mới thật là tứ niệm xứ mà đức phật muốn dạy nếu mà không đạt cái cảnh giới vô tâm không đạt tới cái chỗ mà tuệ giác hiện tiền thì không vào sâu thiền tứ niệm xứ được thì đức phật dạy tiếp là gì an trú toàn thân khi chúng ta khi tôi hết vào an trú toàn thân khi thở ra rồi đức phật dạy tiếp nhấn thêm một cái nữa là an tịnh toàn thân thì vậy là từ cái chỗ vô niệm mà rõ thông hết mọi điều thì toàn thân này được an trú trong cái chỗ vô niệm là gì là không thân cho nên mới toàn thân được an tịnh toàn thân được an tịnh có nghĩa là không có thân không có tâm ở đây thì trong cái khoảnh khắc mà không thân và không tâm đó được gọi là gì quán thân quán thân có nghĩa là thấy như thật hiện tiền rõ biết mà không có thân và không có tâm thì mới bắt đầu bước một bước vô thiền tứ niệm xứ <laughs> còn không thì đi chỗ khác chơi chứ bước không vô đâu vô không nổi đâu cho nên phải thiền định thật sâu mới có thể nhận ra được cái bước đầu vào thiền tứ niệm xứ vậy mà tôi cho tăng ni có nhiều khi nhập thất bắt đem rỗng nghe suốt tuần lễ luôn khỏi tu vô nhập thất mở văn tứ niệm xứ nghe từ sáng sớm tới chiều tối từ tối tới sáng cứ nghe suốt một tuần như vậy nhưng mà khi ra thất là chưa từng nghe ai nói câu nào là con nghe con thấy được cái này con biết được cái kia không nghe nói ở đây bây giờ chúng ta nói tiếp để chúng ta phá cái này là cái tâm tất cả những suy nghĩ những cái hiểu biết những cái kiến thức của chúng ta được xem như là tâm của mình những cái nhận định sâu hoặc là cạn đúng hoặc là sai cao hoặc là thấp hay hoặc là dở chúng ta những cái kiến thức những cái kiến giải của mình được xem là tâm mình đúng không và tất cả những cái đó gom lại được xem là ngã của mình nếu không có mấy cái này thì ngã ở đâu ngã sống chỗ nào bây giờ ngã dựa thân không xài nãy rồi bây giờ dựa vô cái tâm thì nếu như ta không biết không biết không hiểu không có kiến thức không có gì hết không có kiến giải thì ngã ở chỗ nào cho nên tất cả những hiểu biết những kiến thức kiến giải cả đời của mình mình được tạm xem là là mình đúng không chứ nếu không có cái này cái gì là mình lấy gì đâu ra để nói mình thì lâu nay chúng ta ảo tưởng một là thân này là mình hai là tất cả những cái hiểu biết những cái kiến thức kiến giải đều là mình đúng không thì bây giờ ví dụ như chúng ta suy nghĩ thì coi như là mình để do kiến thức của mình mình đào nặng trong cái tâm thức của mình để mình nghĩ tới chuyện đúng nghĩ tới chuyện sai nghĩ chuyện hay nghĩ chuyện dở so sánh phân biệt cân nhắc đo lường chia sẻ đủ điều thì cái đó được xem là kiến thức của mình cái đó được xem là kiến giải của mình cái đó được xem là cái nhận định cái hiểu biết cái công phu của mình cái đạt được của mình vân vân thì tất cả những cái này gom lại được xem là mình ngoài những cái này ra chỗ nào là mình nhưng mà tất cả những suy nghĩ đúng sai hay dở cao thấp còn mất đó thì là cái gì là cái hiện tướng để mình thấy nó nhưng mà cái tầng này nè là chưa mấy người để tâm đúng không cái hiểu biết thông thường của tất cả mọi người thì cái thấy cái hiểu cái kiến thức kiến giải cái trình độ cái gì gì cái nhận định đúng sai hay dở cao thấp còn mất gì của mình đó thì người ta xem đó là mình và nó cũng trộn xà ngầu luôn giữa cái đó và cái thân này cũng là mình nữa có nghĩa là chúng ta đang ảo tưởng thân này là mình rồi chúng ta lại ảo tưởng tất cả những cái hiểu biết những kiến thức này là mình là cái thứ hai có nghĩa là chúng ta đang ảo hai cái này cho là mình ở đâu đó trong lanh quanh lẫn quẩn của hai thằng này chứ chưa bao giờ có một người thấy mình không phải là hai thằng này đúng chưa bây giờ có mấy người thấy là hai thằng này không phải là mình <laughs> mấy người thấy chúng ta phải thật thấy thật biết khi một lần chúng ta thật thấy thật biết rồi thì thân và tâm này không còn chỗ để chúng ta dính lại cho nên đây đức phật dùng từ là sở thủ chẳng thể lấy chúng ta không có dính lại ở thân ở tâm này mình phải một lần mình thực sự thấy là mình không dính vô mấy cái này cho nên là suốt cuộc đời này không có cái chuyện buồn là tôi buồn không có cái chuyện vui là tôi vui không có chuyện được là tôi được không có chuyện mất là tôi mất không có ra cái thân này còn hay là không còn thì nó là không phải của mình cái tâm này được hay là không được không phải của mình có hay không không phải của mình nhiều hay ít không phải của mình buồn thương giận ghét không phải của mình và mình thấy rõ sự hiện tướng của tất cả trạng thái tâm chúng ta dùng từ là hiện tướng của tất cả những trạng thái tâm đều được mình thấy biết một cách rất rõ ràng thì như vậy mình là ai? Câu hỏi mình là ai? Và tất cả những người tu cần phải đặt câu hỏi ra mình là cái gì? Mình không phải thân này rồi đó Mình không phải tâm này rồi đó Bây giờ là mình là cái biết đúng không? Mình là cái đang hay biết Mình là cái đang hay biết Cái hay biết là mình Đúng chưa? Người tu thiền dứt phát phải rõ ràng cái này Và tôi đảm bảo là thiên hạ vẫn còn chấp nhận Và không phải một người mà gần như là tất cả những người tu Đều phải gật đầu chấp nhận cái hay biết này chính là mình thì quý vị sẽ rớt vào một cái tầng ảo sâu hơn chút nữa <laughs> chứ không phải biết là, là mình đâu vì sao ai trả lời được câu này xin cúng dường ba năm không quả <laughs> kêu tôi làm gì tôi cũng làm nó quét rác sách dép gì cũng được nữa <laughs> bây giờ cái biết này nếu nói nó không phải là mình là sai nhưng mà nếu nói nó là mình là cũng không đúng đừng có giảng trai đây là một cái chuyện rất là nghiêm túc để mình thấy mình là cái gì giờ tất cả những cái nhận định hiểu biết này từ đâu ra những cái hiểu biết thì mình không nói rồi bây giờ cái cái biết được cái hiểu biết biết được cái hiểu biết là mình đúng không tại vì mình chưa phải dùng cái từ là mình chưa có đi sâu vô công phu để mình á mình đủ cái trí tuệ để mình thấy từng cái mãi tơ nhỏ nhiệm sinh khởi nơi tâm để rồi mình thấy đúng cái sự thật tất cả những cái động niệm dù rất là nhỏ dù rất là tinh tế cái đó nó không phải là mình khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định chúng ta sẽ thấy rất rõ những cái này không phải là mình không phải là mình nó là cái hòn bọt nổi trên mặt nước một cách rất rõ ràng là tâm mình là một cái sự vẫn lặng là là rõ biết cho nên tất cả những động niệm đều được cái tâm vẫn lặng rõ biết của mình nó rõ biết không có một mãi tơ niệm nào không có một hào ly niệm nào mà mình không rõ biết cả nếu chúng ta đi sâu vào thiền định tới mức này thì tất cả những cái động niệm những cái nhận định những cái hiểu biết của mình đều là cái bị biết một cách rất rõ ràng tường tận để chúng ta phải thấy được cái này cái đó như vậy là những cái niệm khởi đều là gì đều là cái bị biết đó gọi là ý niệm còn cái hay biết này hồi trước mình nói rồi nó thuộc về cái gì hay biết mà so sánh thì nó thuộc về ý thức tức là bây giờ mình khởi niệm lên đó, còn nhiều cái trường thiền còn dạy là khởi cái niệm tham lên mình biết đó là niệm tham khởi niệm sân lên mình biết đó là niệm sân nữa chứ chi mà lòng thòng vậy còn phân biệt nó là tham sân có nghĩa là còn sử dụng ý thức đi vào công phu thì càng chết lớn hơn khởi niệm đủ rồi còn dán cho nó chữ tham đúng không động đó là đủ rồi còn dán cho nó chữ sân để mình biết nó là sân biết nó là tham nữa biết là tham vi tế rồi nữa biết là sân vi tế rồi nữa là là đầu chồng thì không biết bao nhiêu lớp đầu động niệm rõ biết nó là đủ nhưng bây giờ cái rõ biết này là thật mình hay chưa đó mới là vấn đề cái rõ biết mà thật là cái rõ biết gì còn cái rõ biết không thật là cái rõ biết gì đây là cái mấu chốt của công phu từ trước đến giờ không có cái gì xảy ra mình không biết hết nhưng mà mình chưa có một lần chưa có một lần đủ cái sức để mình nhận ra cái người mà tự tri tự biết của chính mình đúng không cái này không phải do công phu mà được không phải do chú ý không phải do tập trung đâu không phải do mình chánh niệm mình tỉnh giác rồi mình mới có được cái rõ biết này không cần tất cả những cái này nếu đến lúc nào chúng ta không còn có bất kỳ một cái sự tập trung chú ý dụng công dụng lực nào mà cái rõ biết này nó hiện và chúng ta luôn sống với một cái cuộc sống là không hề có bất kỳ một sự dụng công dụng lực nào mà cái rõ biết này nó hiện tiền đi đứng nằm ngồi là cứ hiện hiện hiện hiện hiện cái rõ biết thôi không còn cái gì khác nữa mọi cái đều ở trong cái rõ biết của mình thì lúc đó là chúng ta sống được với gì rồi sống được với tánh rồi đúng không <laughs> đi ăn mày <laughs> rất là nhiều cái trường thiền tới đây là cho là sống là tánh rồi tôi chấp hết rồi mấy người là tánh tánh gì trường tánh thật thì chưa phải tại vì sao đơn giản là không thông qua thân căn này chúng ta có biết không chưa chúng ta chưa có một lần chưa có một lần chạm tới cảnh giới là không thông qua thân căn chúng ta chưa có một lần chạm tới cái cửa ngõ là chết sạch hết tất cả những cái thấy biết của tâm thức chứ không nói là lục căn nữa nói chuyện của tâm thức thì cái hay biết này cũng như cái hay biết hôm qua cũng như cái hay biết hôm trước có khác nhau cái gì chưa từng khác nhau chưa từng khác nhau chưa từng khác nhau không có nghĩa là cái gì xảy ra không biết ngày hôm qua xảy ra tôi cũng biết bữa nay tôi cũng biết ngày mai tôi cũng biết có nghĩa là nó bất sanh bất diệt đó là ảo tưởng <laughs> à, đừng có nghĩ là cái gì xảy ra tôi không biết có nghĩa là tôi thật thấy thật biết rồi tôi là người sống được cái tự tánh rồi là lầm ra cái tri á nó mới là cửa ngõ của thức thôi tại vì sao nó đang tri cái chỗ tận cùng của tâm thức là tri cho nên cái gì xảy ra nó cũng tri nhưng cái trí cũng như cái tự tánh nó cũng là cái tri nữa à, đây là một lớp khi nào mà chúng ta đến cái chỗ tận cùng của cái tri tất cả những cái gì khác không còn nữa chúng ta ở cái chỗ tri nhưng mà không có cái gì bị lầm lẫn hết thì tri đó mới là tận cùng của cái tri của thức cho nên muốn phá ngũ quẩn phải tới đây nè Quý vị không có tưởng tượng nổi là sau khi chúng ta phá nổi cái tưởng ấm là cái trí chúng ta sáng kinh khủng lắm rồi Lặn sâu trong thiền định để có thể thấy được tới cái mầm móng sinh khởi của hành ấm là nó sáng Gần như là khắp cái vũ trụ này cái gì cũng biết rồi Có khả năng có thần thông ở cái tầng này Chư thiên không biết đường mò có nghĩa là cái chỗ này tận cùng sâu rồi và chúng ta phá được cái hành ấm để chúng ta bước vào cái thức ấm mình nghĩ thức ấm là một sự mù tối nhưng không phải nó gần như là sáng như nhật nguyệt nhưng nó còn một cái lớp rất mỏng chưa tan nó có cái ảo mình nó lang thang đâu đó rất là lạ thường <laughs> mà chúng ta không phát hiện ra bây giờ tôi đối với vị có cái tri tới đâu quý vị không còn nhận mình tri ở chỗ nào không có nhận mình đâu mà nói tôi nghe thử coi có cái khoảnh khắc tri nào mà không có mình ở hiện hữu đó không chúng ta chưa từng có một lần như vậy đúng không tri nào cũng là mình hết mặc dầu là tri lặng lẽ thường tri là không có động niệm cái gì mình cũng tri cái gì mình cũng tri cái gì mình cũng tri thì có nghĩa là cái gì cũng là mình mình chưa ra khỏi cái anh cái anh mình nên nhớ điều này và như vậy chúng ta đã thường trực sống trong cái tri mà không bất kỳ một sự lầm lẫn nào Tại sao như vậy hồi nãy mình nói chánh niệm là vô niệm mà trong rõ biết thường hằng rồi thì mới có quán thân thôi Chưa tới quán thọ nha, quán thọ sẽ nói khúc khác Quán tâm sẽ nói khúc khác, quán pháp sẽ nói khúc khác Tại sao Đức Phật ngay đây đốn ngộ rồi còn quán thêm mấy cái làm sao vậy? Nhưng mà Đức Phật có lý do của mình Bởi thấy là cái tuệ của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật là siêu siêu xuất ngoài tam giới. <laughs> cái người phàm không bao giờ giao nổi cái cửa đầu tiên. Cái cửa quán thọ, quán tâm, quán pháp là kể như xong rồi. Tự nhiên một người phàm phu mà quán tâm ngang hông rồi giải quán tâm để chứng này chứng kia là quá xa với cái chỗ Đức Phật muốn dạy. Không được đâu, cửa đầu vô không được, mấy cửa sau không thể vô được. Mới có mở phá thôi á. Mà đã là vậy rồi. Thì như vậy là khi một hành giả mà đã phá tới cái quẩn thứ tư là hành quẩn thì khắp pháp giới này hiện một cái tướng toàn tri kinh khủng như vậy nhưng cái toàn tri đó vẫn chưa phải là tánh đó mà là một cái điều mà gần như đóng cửa hết tất cả các thiền viện trong suốt mấy trăm năm vừa qua chúng tôi dùng cái từ là đóng cửa không có mở ra được vì chưa ra khỏi cái anh này cái anh mà tri cùng khắp này cái anh tri trùng khắp này chúng ta chưa có thoát ra được một điều kỳ lạ là không ai có thể thoát ra được điều này và rõ ràng là mình đã tri trùng khắp rồi cần gì nữa tu cái gì cũng biết hết rồi mà nó rỗng lặng thênh thang rồi sắc thọ tưởng hành tiêu rồi không có còn một mãi mai nào hết tôi nói đây là mình nghe mình hiểu theo kiểu thường nha chứ sự thật chúng ta chỉ cần phá tưởng ấm một cái thôi là cả một cái bầu trời thênh thang rộng mở rồi chúng ta rớt vào cái cảnh giới không còn tướng sắc tướng không theo cái kiểu thông thường nữa đi đứng nằm ngồi tất cả những sinh hoạt không còn có cái trọng lượng của thân này nữa cho nên chư thiên muốn đảnh lễ để cúng dường người này đã là khó rồi đừng nói thiên ma ba tuần mà mò tới cho nên trong lăng nghiêm là tôi phá tôi không chấp nhận cái câu là ngủ ấm ma là gì lý do này tại vì bước qua cảnh giới này là ma mò không có ra đâu thế như vậy mà cũng phải lắng thật sâu trong thiền định để có thể thấy được hành ấm và phải thấy sâu tận cái nguồn khởi của hành ấm là một cái loại trí tuệ ngang ngửa vậy đó bậc thánh lớn rồi vậy đó mà phải mất một giai đoạn rất là dài công phu thấy không còn sót một mảy tơ hào niệm nào trong cái cảnh giới của hành ấm và vượt qua hành ấm thì là bừng sáng hoàn toàn lúc đó mình tưởng là mình ngộ tại vì thông suốt thông suốt và vượt qua những cái cái mầm móng hiện khởi lăng tăng để dẫn đi vào sanh tử luân hồi người đó lúc đầu tưởng là mình hết sanh tử nữa mà thật sự hết tới cảnh giới là không còn sanh tử trở lại đâu diệt hết hành ấm là không còn sanh tử trong tam giới này nữa chỗ này mới là cái chỗ kinh khủng có đầy đủ thần thông phép màu luôn nhưng mà muốn chứng tới cảnh giới Phật thì phải qua một lớp nữa cho nên tôi nói là nếu như tất cả các thiền viện có mặt trên thế giới này mà phá được tới hành ấm thôi là chúng ta đủ để đảnh lễ họ rồi nhưng mà hành ấm cũng không dễ gì phá chứ đừng có nói chuyện vậy tại vì phá tưởng ấm họ có thể nhập định tới hàng trăm năm nhưng vẫn không phá được hành ấm họ nhập định một ngàn năm nhưng hành ấm vẫn còn nguyên không phải dễ thì phải gặp những người mà rất là cao thâm họ mới mở được cái trí mới thấy được hành ẩm còn không là cái thiện căn chúng ta rất lớn để mới có thể thấy được hành ẩm không dễ thấy đâu đừng có nói ngũ quẩn giờ không hở hở ngộ khai thị cái ngộ không có hồi xưa nhiều thiền sư thật sự tu giống như ngài triệu châu ngày quốc sư vệ trung một khi ngộ rồi lên núi bốn mươi mấy năm nhưng mà ngộ là thấy cái gì nhận ra cái tri hằng hữu này à Thật ra chúng ta nói là nếu mà đem để mà rà xét lại thiền của Trung Hoa Thì cũng mấy người thật sự rất vô chỗ chánh vị Giống như Ngài Hoàng Bá nói có mấy người thôi cả hệ thống mấy ngàn thiền sư trung hoa thì cũng có mấy người rất là chánh vị thôi mấy người mà thực sự ngủ quẩn giai không thôi không có mấy người hết đó chỗ này chúng ta thấy là nếu như một hành giả mà hoàn toàn vượt qua được hành ẩm rất do cảnh giới toàn tri của thức tri trùm khắp của thức chứ dùng từ toàn tri thì không đúng cái tri trùm khắp của thức giống như người nhập định mà tới cái thức vô biên xứ thì họ cũng thấy cái biết họ khắp nơi nhưng vẫn chưa nhưng mà thực sự phá hành ấm thì vượt hơn cái thức vô biên xứ xa lắm không phải như vậy cho tới một ngày cái tri này quý vị mà từ hành ẩm mà quý vị bước qua thức ấm một cái là chúng ta có một cái khoảng gần như là mất hết toàn bộ những cái mầm móng sanh tử vuông vạn kiếp của mình gần như là chứng được lộ tận thông vậy đó hóa sạch hành ấm chỗ nào sinh tử trở lại ngang quả a la hán trở lên không ở dưới vậy mà đức phật còn khuyến khích đi tới nữa là lý do này thực sự tới hành ẩm rồi á diệt được hành ẩm rồi chúng ta kiếm cái ngã khó lắm rất là khó thấy được cái ngã của mình cho nên chúng tôi nói là trong 10 kiến sử mà từ phá được cái trạo cử rồi á trạo hối rồi á tới cái mạng á cái cảnh giới mà cái tầng thứ ba không vượt qua ana hàm rồi còn trạo cử mạng và vô minh sau cùng thì chỉ là khi hết trạo cử có nghĩa là bên đây hết hành ẩm rồi cái vô minh này không phải là cái mù tối nữa mà tuệ thánh chưa sanh sẽ không có dụng từ là mù tối được không có định nghĩa vô minh ở cảnh giới này gọi là tối tâm không phải chưa nhận ra cái thật đạo tuệ giác chưa hiện tiền thì vậy là cái phút chốc mà hành giả vượt qua khỏi trạo cử rồi còn cái mạng và cái vô minh thì khi mà tuệ giác hiện tiền rồi nó thấy một cái chỗ đứng của mạng chỗ chấp thủ cuối cùng của bản ngã nó hiện ra bắt đầu vượt qua cõi trời sắc vượt qua cõi trời vô sắc vậy mà thánh tệ chưa có chứng quả a na hàm là tuệ thánh chưa sanh tuệ thánh chưa hiện tiền và đến một cái lúc mà ở sâu trong thiền định tuệ thánh hiện tiền thì giống như anh kia anh diệt hết tất cả những mầm móng sanh tử rồi thì còn cái tri trùm khắp cái tri trùm khắp đó là ở đâu cũng mình hết đó. ở đâu cũng mình hết đó mình không còn là thân này không còn là tâm nữa là khắp tất cả mọi cái đều hiện tướng là mình và như vậy nếu chúng ta lặn sâu ở trong cái cảnh giới đó đủ cái gọi là thiện căn phước đức nhân duyên thì hiện tiền thánh trí hiện ra là khi hiện tiền thánh trí hiện ra sẽ thấy rằng là gì cái tri này chính là cái thức ấm tri đó mới là thức ấm thì một phen hành giả ra ngoài thức ấm thì cái tri của tánh đó, nó sẽ là một cái sự khác biệt hoàn toàn với cái tri thức này một lần bây giờ quý vị thấy nãy giờ cũng như cả đời mình mình vẫn biết biết biết biết biết biết biết giống nhau không có khác quý vị chưa có một lần làm mới chuyện này và khi ấy có một cái tri không có dính dấp gì cái thân căn ngũ quẩn này nữa ra ngoài hoàn toàn nhưng mà cái tri kia chưa thoát ra được một cái điều rất lạ là không thoát ra được tri trùm khắp nhưng mà thân này chưa ra thì như vậy là phải đạt tới một cái tri tận cùng ở ngoài cái thức vẫn là cái tri nhưng mà quý vị sẽ thấy hoàn toàn khác một sự bừng sáng rõ ràng lúc mà chúng ta ở cảnh giới của thức ấm thì gần như là toàn cái pháp giới này được mình tri nhưng khi bước ra khỏi thức ấm này pháp giới cũng được tri nhưng không phải là mình <laughs> và một cái điều nữa là gì khắp pháp giới này là chỉ duy nhất cái tri thôi chứ không phải là tri cái gì nữa hết mặc dù chúng ta ở trong thức ấm là cái tri không phân biệt nhưng mà vẫn là tri cái này tri cái kia tri cái nọ nhưng khi rớt vượt ra ngoài thức ấm rồi thì tất cả các cái đang hiện trong pháp giới này là cái tri chứ không phải là mình tri hư không này là cái tri gió này là tri ánh sáng mặt trời là cái tri tất cả những cái hiện trướng trong pháp giới này là toàn tri chứ không phải là mình tri nữa không phải là cái tri thanh tịnh của mình không phải là cái rõ biết lâu nay hoàn toàn khác hẳn một bề mặt hoàn toàn khác hẳn thì toàn pháp giới này là cái toàn tri chứ không phải là mình tri toàn pháp giới khác lắm luôn đây là chỗ khác biệt của người ngộ tánh hay chưa thành ra là mình tri đến mức độ là trùm khắp pháp giới này <laughs> mình thanh tịnh rõ biết hiện tiền đi đứng nằm ngồi ngủ thức đều rõ biết hết không có cái gì không rõ biết từ cái thô cho tới cái tế cho tới cái mà chúng ta đang ở trong định tâm hoàn toàn rỗng lặng thênh thang mênh mông trùm khắp pháp giới này vân vân đó chỉ là cảnh giới của thức và chỗ này đóng cửa mấy thiền viện hết tôi dùng cái từ là đóng cửa hết không có dễ gì mà có thể vượt qua cảnh giới này để vượt qua cảnh giới này là hiện tiền toàn tri toàn pháp giới này là toàn tri cho nên không có một cái vật gì trong pháp giới này không phải là cái tri đó Và cảnh giới đó chỉ là tri thôi chứ ngoài ra không còn cái gì nữa Tri mà không có đối tượng nữa Còn bây giờ mình tri cái kiểu gì mình vẫn còn là đối tượng Đố ai tri thoát ra đối tượng Chưa từng có cho nên vẫn là thức vì vẫn còn đối tượng để tuy còn cái không để chúng ta đi mặc dù là cái định để mình đang biết mình đang định thì cái định đó cũng đang bị mình tri và chúng ta đang tri định chứ không phải là tri loạn nữa tri cảnh giới không tri cái thanh tịnh nhưng mà đó vẫn là đối tượng để chúng ta tri không dễ gì thoát ra thì đây là cái chỗ mà thuộc về cái dạng đại trí rồi mới có đủ sức để vượt thoát ra để hiện tiền là toàn tri thì nó không phải là một mà nó không phải là hai mà không phải là khác <laughs> nhưng mà muôn ngàn cái gì cái sai khác không có cái nào giống cái nào nhưng mà ăn nào cũng toàn trì mới là một điều đặc biệt thì không có ta ở đâu để tri cái này hết không còn dấu tích của cái ta thì đó được tạm gọi là cảnh giới vô ngã nhưng mà cảnh giới vô ngã là cảnh giới toàn tri như vậy là không nói trong, không nói ngoài, không nói sau, không nói gần, không nói cao, không nói thấp, không nói nhiều, không nói ít, không nói rộng, không nói hẹp, không có gì hết, cái gì cũng tri hết. Đấy và một hạt cát lúc đó là nó tràn ngập cái tri của hư không và toàn hư không cũng như cái tri của một hạt cát đầu cộng long cũng là cái toàn tri của pháp giới cảnh nơi đó mới thật sự là hết năng thủ và sở thủ cho nên câu đầu tiên nói thì nghe nó quá đơn giản luôn sở thủ chẳng thể lấy nhưng mà tôi đọc vô tôi bị nổi ốc gai liền <laughs> không có thể lấy được nhưng mà tới đâu mới gọi là không thể lấy cái anh thức kia thấy vậy á, chứ còn ngầm ngầm vẫn còn nhận cái này biết cái kia không thể không nhận biết được không ra khỏi cảnh giới này ở trong định cũng nhận biết định thẩm sâu trong thiền định vẫn nhận biết mình đang định và mình đang trụ trong cái yên lặng đó vẫn còn không có ra được mất đi cái định đó mất đi cái người trụ định đó mất đi cái người hay biết định đó thì mới ra được cho nên học thiền thì gần như ai cũng nhận cái hay hay biết hiện tiền là mình hết thì đương nhiên là mình tại vì mình mình là cái gì mình còn trong ngã mình là ngã chứ không phải mình là đạo <laughs> nên nhớ vậy cái lặng lẽ thường tri của mình là là mình thì không ai có thể chối bỏ được thì có thể tạm gọi nó là ta đi là ngã của mình thì mình còn nguyên cái ngã nguyên cái ngã thanh tịnh rỗng lặng rõ biết thường tri nó là cái thằng đó chứ không phải là tánh nên nhớ <laughs> là chưa ra tánh được chưa nhập tánh được đâu nhập tánh sẽ có một câu nói khác đúng không thành ra là sở thủ không thể lấy được thì năng thủ cũng không thể giữ được chúng ta phải nói hai cái thằng này lấy không được là thằng kia cũng không xong à thì vậy là không có cái sở thủ và không có cái năng thủ ngay từ câu nói ban đầu của cái đoạn văn này thủ cũng được mà sở thủ cũng không xong năng thủ sở thủ liền tàn biến